Trần Ngọc Thêm rằng cần phải bỏ đi khẩu hiệu tiên học lễ hậu học văn đang khiến bùng nổ của cuộc tranh luận trên báo chí và các mạng xã hội. Các ý kiến phản biện thì cho rằng chính thể độc tài đơn nguyên mới là căn nguyên dẫn đến những căn bệnh như bệnh thành tích, bệnh phong trào, bệnh đối phó trong giáo dục và bệnh nịnh hót giả dối trong quan hệ công sở, chính quyền. Đây là hình ảnh vào hôm 6 tháng 10, thầy giáo Lê Trần Ngọc Sơn ở Đồng Nai xin nghỉ việc với lý do viết trong đơn là tởm nhất là vấn nạn dối trá. Trả lời báo chí, giáo sư Trần Ngọc Thêm cho rằng tiên học lễ đề cao sự phục tùng, trong khi đó để có tính sáng tạo thì cần đề cao tính dân chủ. Ông nói thêm, tiên học lễ rồi thì con người sẽ trở nên thổ động, sẽ không còn tư duy phản biện nữa. Tiên học lễ đòi hỏi quan hệ một chiều, người giới tôn trọng người trên, còn sức sáng tạo và sự phản biện tồn tại trong quan hệ hai chiều người dưới và người trên cần có sự tôn trọng lẫn nhau. Lý do ông muốn bỏ chữ lễ là vì chừng nào còn đề cao quá mức vai trò của người thầy, của đáp án thì tư duy phản biện sẽ không thể phát triển, không thể cả xã hội phát triển. Và cần chống việc nhồi nhét kiến thức, chống cách học thuộc lòng, chấm dứt cách học bài theo bài mẫu, ông giải thích. Tuy nhiên, một số người phản biện lại cho rằng bản thân tiên học lễ không có lỗi gì mà vấn đề thiếu dân chủ nằm ở cách phản ứng của nhà cầm quyền, trói buộc tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Khi không có tự do báo chí thì rõ ràng không có tự do ngôn luận. Khi luật pháp có thể bỏ tù người dân vì ý nghĩ trong đầu của họ thì rõ ràng không có tự do tư tưởng. Đó mới chính là căn nguyên dẫn đến sự quy phục một chiều, bệnh hình thức, bệnh phong trào và định nọt giả dối phát sinh không những trong giáo dục mà trong mọi mặt của xã hội hiện nay ở Việt Nam. Nét đẹp của chữ lễ hay văn hóa ứng xử được các nhà phản biện kể lại trong nhiều câu chuyện rất ấn tượng cho thấy tiên học lễ là điều rất đáng trân trọng. Ngoài ra, chữ lễ có nghĩa là cách hài hòa, ứng xử hai chiều, bày tỏ và lắng nghe một cách chân thành của cả hai phía, chứ không phải là sự phục tùng, thép nép, kiềm chế và câm nín của người dưới. Ông Lê Học Lãnh Vân người được hệ thống giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa nói rằng thời đó khi đề cập đến vấn đề tiên học lễ hậu học văn, thầy của ông giải thích như sau. Lễ là những phép tắc giao tiếp với người khác, tỏ lòng kính trọng. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nhật Bản Abe cúi đầu xin lỗi một nữ nghị sĩ đảng đối lập vì đã ngắt lời bà này trong một phiên họp tại Quốc hội. Lòng kính trọng luôn có hai chiều, có lễ của thần tử đối với quân vương mà cũng có lễ của quân vương đối với thần tử. Xã hội đã thay đổi nhưng thời đại dân chủ cũng không thể không có lễ, đó là lễ giữa người bình đẳng, tự do. Ông Vân kể thêm, bởi thấm nhuần điều đó đã được các thầy của ông căn dặn như sau, lấy lễ đãi nhau không gì bằng lời nói thật. Nên trong giao tiếp và lúc cần thảo luận, nếu các ý kiến khác nhau, ông Vân không ngầm giữ trong lòng mà phải nói ra ý của mình. Đó cũng là lý do ông Vân tự nhận thấy, chứ lễ không những không ngược với tư duy phản biện mà còn thúc giục người ta nói lời phải, nói lời phản biện thật lòng. Ông Vân cho rằng, tư duy phản biện bị trói buộc bởi các tổ chức xã hội, trong đó có cả ngôn luận lẫn tư tưởng, không được tự do, không có tự do báo chí thì rõ ràng không có tự do ngôn luận. Khi người dân bị tù vì ý nghĩ trong đầu của họ thì rõ ràng cũng không có tự do tư tưởng rồi trói buộc tư duy phản biện ở mức thấp trong trường học, thể hiện qua các giáo viên có thể theo dõi hay can thiệp vào các cuộc trao đổi trên mạng của học sinh. Nhà trường cũng có thể làm việc này đối với giáo viên. Ở thượng tầng là việc quá nhiều thông tin được đánh dấu mật dù không liên quan đến an ninh quốc gia như nhiều thông tin về những việc ai cũng biết đã xảy ra mà không tờ báo chính thống nào đăng tải. Thông tin một chiều, hạn chế thông tin và môi trường thiếu tự do tư tưởng, trói buộc tư duy phản biện. Đây là hình ảnh hàng loạt các báo độc lập và nhà hoạt động xã hội bị bắt giam ở Việt Nam gần đây, đều chỉ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Ông Vân đã tự đặt câu hỏi với giáo sư Trần Ngọc Thêm rằng, anh có nghĩ rằng xã hội đơn nguyên và chuyên chính nguyên là nguyên nhân của các nguyên nhân kể trên, do đó là tác nhân quan trọng trói buộc tư duy phản biện không và do đó có phải là tác nhân nào tạo nên những con người thụ động không chủ động, không sáng tạo như lo lắng của anh hay không? Anh nghĩ sao về nhận xét trong xã hội khi mà cá nhân quá nhỏ nhoi trước cơ quan, cấp trên có quá nhiều quyền lực và cấp dưới thiếu vắng sự bình đẳng thì chữ lễ được hiểu theo nghĩa của ngành nạp ngàn năm phong kiến ngày xưa. Trái lại, trong xã hội mà sự bình đẳng hiện diện rộng rãi, tự do của con người được tôn trọng và bảo vệ thì chữ lễ được hiểu một cách phóng khoáng, do đó không còn trói buộc vào sự chủ động tính phản biện của cá nhân, chứ lẽ đó là tác dụng nào đó tích cực. Và cũng có một góc nhìn khác như Facebook, thuộc phạm thì đề nghị. Nếu có thể làm được thì hãy bỏ tất cả các khẩu hiệu, chứ không phải chỉ một khẩu hiệu. Đất nước gì mà nhiều khẩu hiệu quá tràn ngập khắp mọi nơi, nào là treo ngang qua đường, dọc thân cây, cột điện, trên cầu, trong trường học, bệnh viện, đôi khi cả trong nghĩa trang, trại tâm thần, trại cai nghiện vệ sinh công cộng vân vân, nhưng chủ yếu là vô tác dụng. Đi sang Lào chỉ nhìn qua thôi đã thấy là họ không cuồng khẩu hiệu như ta. Đây là hình ảnh bệnh viện tâm thần với khẩu hiệu học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nếu thực tâm muốn các con các cháu tiên học lễ hậu học văn không cần phải hô, không cần phải theo khẩu hiệu mà phải có chương trình dạy học cụ thể. Thầy cô, bố mẹ, người lớn làm gương hàng ngày hàng giờ uốn nắn các con, các cháu Chứ kể cả trưng cầu cái khẩu trưng các khẩu hiệu lên nhưng chẳng ai tôn trọng và làm theo cũng vô ích. Bên cạnh đó, thử hỏi ở Trung Quốc có chế độ phong kiến lâu đời hơn, quê hương của nho giáo, người ta có treo khẩu hiệu đó trong tất cả các trường hay không? Nếu có thể được, mỗi trường nên có quyền tự đặt ra khẩu hiệu riêng toát lên tôn chỉ, mục đích của mình. Ở những đất nước tự do, dân chủ, điều này là hết sức bình thường. Đất nước có phát triển văn minh hiện đại. Không, tùy thuộc vào thể chế có sự phân chia và cân bằng quyền lực, nền giáo dục tạo ra con người có tư duy phản biện và sáng tạo. Luật pháp công minh, không ai đứng trên luật và người dân sử dụng các điều đó để phát triển đến mức cao nhất các tiềm năng của mình. Không lười biếng, ỉ lại. Chứ sự hưng thịnh của đất nước không bao giờ phụ thuộc vào một hay một ngàn câu khẩu hiệu. Trên trang Facebook cá nhân thì nhà báo Nguyễn Tiến Tường cho rằng anh nào dám bỏ 5 điều bác Hồ dạy mới thật là khí phách. Trẻ em đầu tiên phải yêu cha, yêu mẹ, anh em bạn bè rồi mới lan tỏa ra thành yêu tổ quốc, đồng bào. Học tập tốt thì được nhưng lao động tốt là không được. Bác dạy thế là sai về phương pháp luận. Đây là hình ảnh 5 điều bác Hồ dạy được in trên áo của một học sinh tiểu học. Rồi như 10 năm trồng cây, trăm năm trồng người là cuộc quan trọng đời Nhật Tề. Không nên copy không để bản quyền như vậy. Ý của nhà báo Nguyễn Tiến Tường cho rằng câu nói của Quản Trọng đời nhà Tề nhưng bấy lâu nay các nhà báo cứ trích dẫn rằng câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh là không ổn. Đi học chưa tìm thấy được cái tôi mà đã phải làm điều vĩ đại thì cái lễ không giả tạo sao được. Rồi thì lại tầm trương trích cú, khẩu hiệu rỗng tách, học tập làm theo tùm lum tà la. Nay nghĩ giáo dục vận hành theo ba rem, học sinh lụy giáo viên, giáo viên lụy hiệu trưởng, hiệu trưởng lụy trưởng phòng, trưởng phòng lụy trưởng ty vân vân. Một cái vòng xoáy không ai tìm thấy mình. Cái lễ ấy cũng là xanh vỏ, đỏ lòng mà thôi. Hoặc nói dân gian là dạ trước mặt, trỏ sau lưng. Nghĩa là chúng ta vừa đánh mất cái cũ lại không xây được cái mới. Không có nền tảng cũng chẳng cái thừa mà cái mới cũng chẳng hiểu là cái gì. Nhà báo Nguyễn Tiến Tường đã nêu ra quan điểm của mình như vậy.